hãy vui em cứ đến bên cạnh ai đi mà một chút thôi để ướt môi anh không muốn em buồn xuống ngày tháng qua tình thiết tha ta đã đắm say cùng nhau thế mà một chút thôi người bỏ quên ta dễ quên nhau khi tình chia ly nhưng đối với anh thì không em à vì anh luôn vẫn nhớ những ngày tháng đó ngày mà ta bên nhau em đêm giờ đây em sống tốt với người kia không người đó có thay anh làm em vui mỗi ngày để như khi em khóc có ở bên em và cho em mượn bơ vai tựa vào thấy vui em cứ đến bên cạnh ai đi mà một chút thôi để ướt môi anh không muốn em buồn xôi ngày tháng qua tình thiết tha ta đã đắm say cùng nhau thế mà một chút thôi người bỏ quên anh với cả yêu thương người ta dễ quên tình chia ly nhưng đối với anh thì không em à vì anh luôn vẫn nhớ những ngày tháng đó ngày mà ta bên nhau em đêm giờ đây em sống tốt với người kia không người đó có thay anh làm em vui mỗi ngày để như khi em khóc có ở bên em và cho em mượn bờ vai để tựa vào người ta dễ quên nhau khi tình chia ly nhưng đối với anh thì không Còn hẹn ai thì không vì anh luôn vẫn nhớ những ngày tháng đó ngày mà ta bên, nhau em giờ đây em sống tốt với người kia không người đó có thay anh làm em vui mỗi ngày để khi em khóc thưa phào và người ta có con như anh và người ta có sống như anh